phần ở trên kia cao quá à, mãi mãi không độ tới nàng vẫn dầm tương tư vì ai tiếng mõ vang lên phú phàng chùa này không thấy bóng nàng hồng trần đã mây đồ hoa mặn còn vươn màu máu bị ngàn phủ lên mây thu hồng trần hôm nay xa quá ai ôm không thể say bày hỏi người xa đi đi đâu chắc chắn không thể quay đầu mộng này tan theo bao phần trả lại người áo cà sa vì sao đồ ta không đồ chàng ai dạ sâu sâu sâu quá hả bên chị không có ai á bên chị không có ai á lấy có người chị gọi cho nó có người chị gọi cho bên chị giờ không có ai không từ là người máy không à lát đi lát đi chị mời cho Tình người hoa rơi hữu ý Khi nước trái cạn vô tình Một thờ hoan ninh hợp tan Đến mõ xưa soi loạn Bờ đầy không thấy tánh ngàn Hồng trần đã mây đồ hoa Mặn còn vươn màu máu Hồng nhan chẳng trông phải đi đâu Lại một tay ta gõ mõ Phá nát cơn thương biến hòa Vài đầu xuân thu vừa qua hỏi phật trong kiếp ngày ngày ngày gò mó tung kinh vì sao đồ ta không đồ chàng vì người hoa rơi vô ý khi người trai càn vô tình một thù nhìn hợp tan tiếng mõ xưa sôi lần bồ đề không thấy bóng nàng hồng trần đã mây đồ hoa còn vươn màu máu hồng nhan chẳng trông thấy đâu lại một tay ta gõ mõ phá nát thương thương biến hoa vài đổ xuống thu vừa qua có lẽ không còn thấy lần hội phật trong kiếp này ngày ngày gõ mõ tung kinh vì sao đồ anh không đồ chàng đội em không đội anh họ tại sao vậy cái gì vậy quan quan đi cô gái hả quan quan đi cô gái họ